Xin chào à, mọi người. À, Dũng ờ, nhận được rất nhiều câu hỏi là bây giờ thị trường tạo đáy chưa, có tham gia vào thời điểm này hay không. Thì buổi sáng nay Dũng có chia sẻ là những cái dấu hiệu để biết là thị trường tạo đáy. Và trong những cái trường hợp như này thì chúng ta nên làm gì và chúng ta nên tập trung vào đâu. Thì Dũng sẽ có khoảng độ 2 đến 30 phút để thảo luận với anh chị em và các bạn. Nếu anh chị em nào đang có mặt thì comment hãy comment vào ô chat để chúng ta bắt đầu. Tại vì thời gian thì nó không có nhiều nên Dũng sẽ bắt đầu ngay và nhớ để chúng ta mọi người xem dõi được cái cái bản tin hôm nay thì mọi người có thể giúp Dũng là chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết không ạ giúp Dũng phải chia sẻ video này hãy giúp hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì ờ, đây là những cái video rất là quan trọng ở trong thời gian vừa qua thì nhiều người đã đã thấy chúng ta gọi là conversion tức là cổ phiếu giảm cổ phiếu giảm và thường khi mà chúng ta bị bán tháo trong buổi sáng nay đặc biệt là buổi sáng hôm nay các bạn thấy là việc bán tháo diễn ra liên tục thế thì việc khi mà cổ phiếu bị bán tháo thì ở đây trong thời điểm này nhá các bạn trong thời điểm này những cái cổ phiếu mà bạn đang bị côn gì đó côn nặng thì các bạn nên bán ra bởi vì khi mà nó côn gì nặng thì thường là sau những quá trình tăng mạnh này nó sẽ tiếp tục điều chỉnh và tiếp tục có thể bị giảm tiếp nên đầu tiên chúng ta cần phải nhận diện rõ là xem cái nhóm cổ phiếu nào nó đang gọi là mang tính chất rằng là rủi ro những cái cổ phiếu nào đang rủi ro cái nhóm nào đang rủi ro thì hãy à, tránh xa chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn thấy nhóm bất động sản này chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu rủi ro cực lớn như là à, phú tài đấy hôm nay chúng ta đấy cả sàn chỉ khớp cái này thôi à, nếu nhìn về cái này khả năng là gì biến mất thị trường khá cao phá sản khá cao phá sản thực ra nói phá sản thì nó nó hơi hơi hơi hơi hơi gọi là là là là, là tiêu cực nhưng thực tế cổ phiếu này nó có thể giảm xuống năm sáu hoặc là rất rất là thấp bởi vì cái cái cái áp lực ở côn margin rất lớn hay là cổ phiếu uh, uh, Novoland cũng tương tự như vậy SGS tất cả những cổ phiếu như này thì chúng ta thấy là có rủi ro ở trên thị trường rất lớn hôm nay có một vài cổ phiếu như là cổ phiếu uh, ờ, DG uh, có dấu hiệu hồi phục nhưng tuy nhiên thì những cái điều này chúng ta cũng chưa biết được là điều gì ạ thế thì uh, cái việc mà mua được chưa thế thì theo các bạn mua được chưa ạ theo các bạn mua được chưa thế thì để cho chúng ta hiểu rõ là cái phương pháp và cách Dũng đã làm tránh tình trạng là chúng ta sẽ đầu tư theo cái cảm tính hoặc là mới hôm thì thị trường giảm mạnh đúng không giảm mạnh ông nào cũng lo lắng ông nào cũng sợ hãi ông nào cũng mệt mỏi thế bây giờ hôm nay hồi một cái là chúng ta thì à, lại vui như tết nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái tài khoản của mình nhìn vào tài sản của mình thì rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là bị giảm rất mạnh thế có một cái mà chúng ta thường mắc phải là khi mà giảm thì chúng ta thì lo lắng sợ hãi mà khi chỉ cần hồi một phiên thôi là chúng ta lại sướng coi như mọi thứ là gần như là là chưa có vấn đề gì cả và cái việc này sau đó chúng ta lại lạc quan một số anh chị em bán cổ phiếu thì thường chúng ta quay trở lại thường nhá thường quay trở lại mua đúng đỉnh lần sau ạ sau quay trở lại thì mua đúng đỉnh lần sau còn những anh chị em mà giữ cổ phiếu thì thường hồi chúng ta không bán đúng không bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 1 ạ đấy tức là hồi chúng ta không bán thế thì ở đây cái câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta phải quay trở lại cái câu chuyện sáng ngày cũng chia sẻ ở phần này chúng ta gọi là ép bán gọi là quá bán quá bán thì nó phải ép bán đúng không quá bán nó phải ép bán đấy đợt này nó phải quá bán tức là những cái đợt này người ta phải ép chúng ta bán đây là những cái quá trình là gì quá bán cái vùng quá bán người ta ép chúng ta phải bán nên tin xấu mọi cái và cả vùng này chúng ta không biết được ạ đấy thế thì khi mà những cái vùng ép bán như này thì chúng ta thấy là dù là các bạn có chủ động hay không thế thì buổi sáng hôm nay các bạn đã nhìn thấy là Dũng đã có chia sẻ là thị trường hồi đúng không bây giờ cái chuyến này là một này cái này là hai này cái này ba cái này bốn thì các bạn thấy là cái dấu hiệu hồi phục đầu tiên là một hai ba bốn là cái nào ạ thế các bạn là cái nào trong bốn cái gì ạ đây là cái bốn này một hai ba bốn thì các bạn nó là một đúng không đó là cái tín hiệu đầu tiên ở trong cái vùng một đấy sau khi downtrend thì đây là tín hiệu hồi phục đầu tiên đơn giản thế thôi chúng ta chỉ cần biết hồi phục đầu tiên thôi vậy hồi phục đầu tiên này các bạn mua được chưa theo các bạn mua được chưa đấy thế thì hồi phục đầu tiên theo cả nhà mua được chưa mua được chưa nếu hồi phục đầu tiên mua được chưa thế thì không phải cứ thấy nó hồi phục là chúng ta cứ nhảy vào mua bởi vì nó còn những cái quá trình test cung test cầu ạ đúng không nó còn test nó còn kiểm tra lại kiểm tra lại thế thì nếu trong trường hợp nhá các bạn nhá nếu trong trường hợp mà các bạn mua nhá nếu trong trường hợp các bạn mua thì hôm nay theo các bạn mua cổ phiếu nào là an toàn nhất theo các bạn nhé theo các bạn là cổ phiếu nào an toàn nhất đấy nếu trong trường hợp hôm nay các bạn mua tại vì cái điều này Dũng có chia sẻ có cho các bạn nhìn thấy cho các bạn thấy được đấy bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu các bạn mua thì các bạn mua cổ phiếu nào là an toàn nhất trong hôm nay đấy thế thì từ cái điều này thì cái các bạn thấy rằng là có bao nhiêu bạn thấy là cách đây khoảng độ ờ, hai phiên hai phiên nhá các bạn nếu các bạn nhìn thấy là cách đây khoảng hai phiên thì Dũng có chia sẻ là trong cái nhóm cổ phiếu cần quan tâm là cổ phiếu nào ạ nếu các bạn comment lần nữa comment lần nữa là các cổ phiếu quan tâm quan tâm điện quan tâm cổ phiếu nào ghi com này à, ờ, QT điện cổ phiếu nào Dũng sẽ phân tích cho bạn cái cách nhìn cách nhìn nữa ờ, chúng ta sẽ hỏi tất cả những cổ phiếu mà các bạn đang quan tâm thực ra có anh chị em ở Techcombank có anh ở HPG có ở GAT mọi cái chủ yếu là các bạn đang quan tâm thì bạn nói thế thôi nhưng thực tế nếu các bạn để ý một chút thì cách đây mới hôm không khuya chẳng hạn nếu bạn nào để ý thì Dũng có nói là cổ phiếu gì ạ quan tâm á có một cái livestream gần đây nhất các bạn ai có nhớ không ạ cái đây cái livestream khoảng hai hôm tức là thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm thì các bạn phải nhìn thấy là cái cổ phiếu tại sao Dũng lại phân tích cái cổ phiếu đó à, sử như là bao nhiêu bạn nhớ là cổ phiếu gì ạ à? nếu bạn nào đã từng nghe cổ phiếu khỏe hơn thị trường HPG comment cho số 1 ạ Dũng đã làm một cái video của cái này rồi đúng không bạn nhìn thấy không ạ bạn nhìn thấy chưa Dũng đã nhìn thấy là cái cổ phiếu này nó hồi nó sẽ hồi như này và hôm nay nó có dấu hiệu hồi đầu tiên và rủi ro đó thì sẽ thấp hơn so với cổ phiếu khác bởi vì thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm thì đây là dấu hiệu nhưng tuy nhiên thì đây là một dạng cổ phiếu gì ạ cổ phiếu dạng cổ phiếu này là dạng cổ phiếu khỏe hơn thị trường dạng cổ phiếu này khỏe hơn thị trường thì thực tế nếu các bạn mua cổ phiếu này thì một chúng ta mua một cái tỷ lệ khoảng hai ba mươi phần trăm danh mục ở trong một góc độ này thì về cơ bản nhá về cơ bản thì gọi là nếu về góc độ nào đó thì chúng ta gọi là là gì ạ gọi là gì ạ gọi là gì tức khi mà chúng ta mua cổ phiếu khỏe hơn thị trường khi mà thị trường có dấu hiệu tạo đáy nhưng không phải là các bạn có thể mua cổ phiếu này mọi lúc mọi nơi đâu ạ bởi vì chúng ta cần phải phân tích một cái góc nhìn như này để các bạn có thể hiểu được. đầu tiên tại sao Dũng lại phân tích cái cổ phiếu này thời thì điểm này bởi vì bao nhiêu bạn thấy là thời gian vừa rồi là thông tin xấu dẫn ra rất nhiều ạ bao nhiêu bạn thấy là thông tin xấu dẫn ra rất nhiều bắt đầu các chuyên gia các gì à, các chuyên gia các công ty chứng khoán nhận định thị trường vẫn còn giảm tiếp đúng không trong cái khóa học xu hướng dòng tiền đó bao nhiêu bạn thấy là trong khóa học xu hướng dòng tiền thì chỉ khi nào Dũng có chia sẻ là chỉ khi nào mà tất cả các chuyên gia tất cả những gì ạ à, rút kín rút hở họ đều đưa ra nhận định tiêu cực lớn nhất thì lúc này thị trường có dấu hiệu tạo đáy nếu bạn nào đã từng nghe cái điều này comment cho số số 2 tức là cái thông tin nó thực sự xấu thì lúc đấy bởi vì nó cần phải rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu vía thì đấy chúng ta gọi là thị trường có thể có dấu hiệu tạo đáy đúng không có dấu hiệu đáy thế thì bây giờ nếu thị trường có dấu hiệu tạo đáy thì bây giờ chúng ta cũng có thể mua chưa thì tí nữa chúng ta phân tích ngay cái việc này để các bạn thấy rằng là rõ ràng là chúng ta có thể dự đoán được đáy hay không được đáy thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích hôm nay chúng ta chỉ phân tích thôi đúng không thế thì có một cổ phiếu mà chúng ta có thể mua trước tạo ra một cái vị thế Dũng biết rằng là hôm nay Dũng cũng không chia sẻ hết public bởi vì cái điều này nó khiến cho chúng ta nhiều anh chị em cứ gọi là phích phím hàng thế thì khi mà chúng ta phím hàng mà chúng ta không chủ động được cái quá trình cắt lót thì chúng ta sẽ gì ạ lại trả giá rất đắt nên các bạn thông cảm là hôm trước Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này là cổ phiếu quan tâm đúng không nếu bạn ghi cho Dũng là cái quan tâm thế thì ở đây bây giờ chúng ta để public đúng không public khi nó, nó chạy mất rồi đúng không các bạn thấy là dũng public khi nó chạy mất rồi nhưng rõ ràng là dũng đã cảnh báo cho các bạn là cái cổ phiếu này là cổ phiếu cần quan tâm nếu bạn nào thấy quan tâm cổ phiếu HPG mà Dũng chia sẻ thì ghi cho Dũng HPG một lần nữa để cho các bạn nhớ cái bài học này chứ không phải là để cho các bạn nhìn thấy bài học này bây giờ các bạn tiếc các bạn nhớ bài học này khi mà Dũng đã phân tích những cái cổ phiếu nào cần quan tâm đặc biệt là quan tâm ở một cái giai đoạn thị trường rất là xấu thì các bạn thấy rằng là không phải đương nhiên Dũng đã phân tích như vậy nó phải có một lý do của nó đúng không như hôm nay nếu chúng ta không chủ động được thì thôi không sao cả nhưng đấy là cái góc độ như vậy bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường tại sao chúng ta nhắc lại điều này để các bạn nhớ là thời gian tới các bạn cũng cần phải lưu ý một số điều như sau thị trường thì chưa phải là đáy ngay lúc này nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo ra đây các bạn nhé đây là một phiên Dũng thấy đây là một phiên rất tuyệt vời khối lượng lớn khối lượng lớn giá tăng mạnh bạn nhớ không đầu phiên giảm sàn giảm sàn khối lượng lớn giá tăng mạnh tuy nhiên nó sẽ có thể có hai kịch bản diễn ra đây là kịch bản chúng ta nhìn thấy khối lượng lớn giá tăng mạnh không ạ ở phần rồi chúng ta thấy là khối lượng lớn hơn nhưng tuy nhiên có một số trường hợp nó sẽ có quá trình test lại kiểm tra lại nên 30 chứ phải là test các bạn nhá và chúng ta cũng có thể thấy rằng là những đợt lớn này nhưng sau đó nó vẫn tiếp tục giảm chúng ta có thể là lớn sau đó có thể hồi nhưng kiểu gì nó phải test lại và chúng ta có thể nhiều trường hợp như vậy khối lượng lớn nó vẫn phải test lại trước khi có dấu hiệu hồi và chúng ta có thể nhìn hàng trăm các ở đáy tương tự như vậy khối lượng lớn có thể hôm sau kiểm tra tiếp tục tăng và chúng ta có rất nhiều dạng như vậy nên ở đây các bạn cần lưu ý là cứ không phải là thị trường tăng mạnh như này là cổ phiếu sẽ chạy ngay nếu các bạn đồng đã hiểu rõ điều này có thể comment được không ạ tức là cái cái quá trình này là quá trình đỡ cung rồi ạ tức là nó đã thu hút một lượng cung sau khi ép nhà đầu tư bán ra và ở vùng này các bạn lưu ý này này nếu các bạn đầu tư giá trị cổ phiếu thì đây chính là các bạn có thể mua cổ phiếu HPG đầu tư giá trị ở đây dựa vào phân tích kỹ thuật chứ không phải dựa vào phân tích cơ bản nếu cơ bản là một cái yếu tố quan trọng để giúp chúng ta xem là cái nhóm nào đó có thể tồn tại có thể vượt qua khủng hoảng nhưng tuy nhiên thì nếu các bạn phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản thì việc đầu tư giá trị HPG thời điểm hôm nay là tuyệt vời bởi vì tin xấu nó không bị bán ra và với cái việc mà thị trường hồi phục nó là những cổ phiếu hồi phục đầu tiên đấy gọi là đầu tư giá trị chứ không phải là cứ giảm là mua giảm là mua giảm là mua và giảm là mua bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này thì comment là tôi hiểu đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này tức là không phải là chúng ta cứ thấy cổ phiếu giảm là chúng ta mua mà ở đây chúng ta cần phải xác định cái xu hướng của cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì đấy là cái cách đầu tư giá trị thông minh và an toàn đúng không thông minh là an toàn nhưng bây giờ không phải là chúng ta cứ thấy mới hôm trước thì Dũng bảo là cổ phiếu này xấu đúng không ạ mới hôm trước Dũng bảo cổ phiếu này xấu bán ra các bạn nhìn không ạ bán đi bán đi các bạn nhìn không ạ bán đi thì cái vấn đề là nó giảm khối lượng lớn phải bán đi nhưng bây giờ nếu trong hợp thị trường xấu thị trường xấu mà nó lại không giảm đây các bạn nhìn nào nó không giảm nó giữ được nhịp này thì đây nếu chúng ta đầu tư giá trị ở cái vùng này nó an toàn còn trong trường hợp mà gì ạ đầu tư giá trị mà nó sai nó giảm về sâu này chúng ta đã cắt lót cắt lót nhá bởi vì chúng ta biết rằng là đây là cái vùng giá trị nó tuyệt vời nhất rồi mà nếu cổ phiếu mà nó còn giảm sâu hơn nữa thì chứng tỏ là nó còn một cái thông tin gì xấu hơn mà chúng ta không biết được thế đấy là cái cách mà các bạn đấy là Dũng nếu Dũng đầu tư giá trị Dũng đầu tư khác mọi người đó là Dũng sẽ đi mua khi mà có tín hiệu kỹ thuật tín hiệu kỹ thuật trong đầu tư giá trị bao nhiêu bạn đã hiểu rõ là mua cổ phiếu đầu tư giá trị nhưng nó phải là có tín hiệu kỹ thuật chúng ta mới mua bây chúng ta lại quay trở lại một cổ phiếu khác nữa Dũng sẽ cho các bạn Dũng lấy một vài cổ phiếu để các bạn có thể hình dung ra cổ phiếu thứ hai các bạn thấy là Techcombank à, Techcombank Techcombank nhịp đầu tiên các bạn thấy nó giảm này giảm rất mạnh và bao nhiêu bạn đã mua cổ phiếu này ở nhịp này ạ à? nếu bạn nào mua cổ phiếu nhịp này comment tôi ạ à. sau khi mua cổ phiếu nhịp này thì các bạn có để được một chút lợi nhuận đúng không nhưng tuy nhiên cổ phiếu này nó không không an toàn Dũng có và các bạn là nên bán ra và cái việc mà bán ra sau đó cổ phiếu bị rũ này và hôm nay chúng ta thấy một cái tin tín hiệu cực kỳ tích cực đó là cổ phiếu bị rũ bỏ toàn bộ ở vùng đáy thứ hai này rũ hết và sau đó kéo lên mạnh thì đây là một trong những tín hiệu cực kỳ tích cực với cổ phiếu này ở đây các bạn sẽ có hai kịch bản để các bạn mua vào một là các bạn sẽ mua cổ phiếu này dựa trên quá trình sau khi kéo lên đôi chút thì nó test lại chúng ta gọi là kiểm tra lại ở đây ạ kiểm tra lại tức là chúng ta gọi là test lại kiểm tra lại ở đâu đó trước khi hồi phục thì chúng ta có thể mua ở vùng này đấy là một tín hiệu cực kỳ an toàn dành cho các bạn nhưng nếu các bạn muốn muốn nhỉ muốn mà để có một lợi nhuận an toàn và đầu tư số tiền lớn bạn đồng ý không ạ nếu bạn muốn an toàn đầu tư số tiền lớn bởi vì thông tin người ta đưa ra người ta bóp méo người ta tạo ra những cái thông tin giật gân để khiến cho nhà đầu tư phải ép phải bán phải bán phải bán thì nếu cổ phiếu nào sống sót thì nó sẽ gì ạ nó sẽ khỏe còn cổ phiếu nào không sống sót thì nó hồi cho hôm nay ngày mai lại giảm tiếp hay là thời gian sau nó giảm mạnh hơn nên bạn phải hiểu là cổ phiếu sống sót trên thị trường đấy mới là yếu tố quan trọng vì kịch bản thứ hai kịch bản các bạn nhìn thấy và nếu kịch bản thứ hai là cổ phiếu tiếp tục đi lên đây Dũng cho các bạn phân tích một hai cổ phiếu thôi ạ đây ạ đi lên nó gặp cái, cái cái đỉnh này này cái đỉnh này này nó test lại một lần nữa ok nó test lại kiểm tra một lần nữa nhưng cái đợt sau này nó phải tạo, tạo ra khối lượng lớn khối lượng lớn và khối lượng lớn thì lúc này bạn mua sau khi test kiểm tra sau khi test bạn mua ở ờ, cái nhịp này thì đây chính là bạn có thể có mức lợi nhuận gì ạ có mức lợi nhuận khá cao từ 26 này cổ phiếu có thể lên 36 thậm chí là lên 40 nhưng tuy nhiên thì cổ phiếu này chưa lên được đâu ạ chưa lên được ngay mà nó chỉ lên đến vùng này thôi gọi là sóng hồi nên nếu bạn đầu tư đoạn này cũng gọi là đầu tư giá trị ở đoạn này các bạn không ạ nếu đầu tư giá trị đầu tư đoạn này nhưng không phải là đầu tư ở trên này không phải đầu tư trên này mà không phải đầu tư trên này và chúng ta đầu tư khi mà giá của nó ở mức thấp nhất mà người ta ép bán người ta đưa thông tin xấu nhất người ta ép bán ép bán đến khi nào mà không ai chịu được thoát ra và một xu hướng đảo chiều thì đấy là đầu tư giá trị kỹ thuật nhưng gì ạ sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật cho đầu tư giá trị thì lúc này các bạn sẽ không bị mắc một cái bẫy đó là cứ mua trung bình giá xuống và dần dần chúng ta sẽ bị trở nên gì ạ à? nhà đầu tư dài hạn khi mà thu lỗ dài thì chúng ta chuyển lên đầu tư dài hạn thế nên ở đây chúng là cái thứ ba nữa là nếu các bạn không có kế hoạch giao dịch nha nếu không có kế hoạch giao dịch thì không bao giờ mua được cổ phiếu đâu ạ các bạn không có kế hoạch giao dịch thì việc mua được cổ phiếu rất là khó chẳng hạn như hôm nay cổ phiếu này nếu bạn không có kế hoạch thì bạn không mua được cũng tin chắc rằng là là những cái cổ phiếu mà các bạn không có kế hoạch thường những cổ phiếu mà trần sau này là những cổ phiếu yếu nó có trần nhưng nó trần sau là nó yếu hơn thị trường nên các bạn thấy rằng là những cổ phiếu mạnh nhất nó nó trần trước còn những cổ phiếu trần sau đó là yếu hơn nên ở đây chúng ta thấy là việc ở đây không phải là cứ trần là, là khỏe mà cổ phiếu nào mạnh là thị trường giảm nó không giảm thứ hai là nó trần sau trần sau tức là nó đi sau cùng và nó tạo ra chúng ta gọi là <clears throat> nó tạo ra hiệu ứng hiệu ứng một thời gian vừa qua thì hôm nay chúng ta biết là các công ty chứng khoán nào côn margin là hôm nay xử lý hết rồi đúng không côn margin là hôm nay xử lý hết rồi và thị trường theo cái đánh giá của Dũng à, các bạn để ý một chút này Dũng phân tích nốt cái phần này theo đánh giá đây là chỉ số và chúng ta nhìn được cái chỉ số VN Index này nhanh nhanh nhìn đây thì cái việc mà đây là một cái phiên khối lượng lớn và trong khối lượng lớn này các bạn gọi là gì ạ à? nếu về góc độ nào đó trong phân tích của Dũng thì đây nó chính là dạng này dạng một này Đấy, đây là dạng một tức là sau khi rút bỏ dạng một và nó thường là sau đó nó test lại đây là test Đấy, sau đi lên nó test lại qua nhìn đúng không ạ Đấy, test lại kiểm tra lại và sau đó nếu có hồi phục thì nó tăng thì bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là sau khi lên hay gọi là FOW6 và các bạn đã nhìn SO 596 rồi đã hiểu về SO 596 à xin lỗi SO S6 trong VSA SO 6 trong VSA đấy là một cái phiên giảm mạnh xong hồi phục thì đấy là SO S6 nhưng lần này lần này là lần khác lần trước các bạn thấy không lần lần này Dũng tự tin hơn lần trước rất là nhiều các bạn thấy không ạ hello tức lần trước khi mà nó cũng có hồi phục thì Dũng có đưa ra các bạn là cũng cần phải gì ạ để ý tại vì cái vùng này là vùng cản rất là lớn nhưng lần này là Dũng tự tin hơn bao nhiêu bạn thấy là tự tin hơn bởi vì cái SOS6 này nó rất là mạnh và thứ hai là cả cái vùng này gọi là vùng gì các bạn ơi comment cho Dũng cả hai vùng này là vùng gì ạ vùng này vùng gì đấy đấy cả vùng này là vùng gì ạ à? Cung này là vùng PS, tức là cái vùng đỡ cung đầu tiên. Sau khi vùng đỡ cung đầu tiên gọi là vùng hỗ trợ đầu tiên thì nó sẽ gì ạ? Ép bán. Đấy, sau khi vùng hỗ trợ đầu tiên để ép bán. Các bạn thấy không ạ? À? Ép bán nhưng ở ngoài kia thì họ cứ nói là uh, các loại nọ các loại kia chẳng hiểu nhưng nó đỡ xong thì nó ép bán thì bây giờ nó đỡ xong thì nó ép bán đúng không ép cho bán hết và hôm nay chúng ta có tín hiệu đầu tiên với khối lượng lớn khối lượng lớn này nhìn này khối lượng lớn nha khối lượng rất là lớn thứ hai là kéo từ đáy lên biên độ lớn khối lượng lớn biên độ lớn thì à, chúng ta thấy rằng là đây là một cái phiên rất quan trọng trong phân tích VSA cực kỳ quan trọng trong VSA thế thì bây giờ cái phiên này như vậy thì nếu trong thì Cancelin thì các bạn thấy là cổ phiếu nó sẽ gì ạ phải ít nhất là bùng nổ theo đà vào phiên thứ tư trở đi nhưng nếu nhá nếu thị trường tăng khoảng 3 phiên mạnh thì chúng ta thấy là bùng nổ theo đà có thể phiên thứ ba nhá ba phiên hôm nào cũng tăng nhá phiên một tăng khoảng độ hai ba phần trăm phiên 2 tăng khoảng hai phần trăm phiên 3 tăng khoảng ba phần trăm thì chúng ta có thể bùng nổ theo đà phiên thứ ba cũng được nhưng ở đây nếu các bạn nghĩ rằng là cái thị trường mà bùng nổ theo đà thêm khoảng hai ba phiên nữa thì nó gặp cản nữa rồi gặp cản nữa rồi các bạn ơi gặp cản nữa rồi nên thường nó sẽ có dấu hiệu test cùng Đấy, thường thì có thể ngày mai ngày mai hoặc là ngày kia nó đến cái vùng cản như này đấy thì nó cần có dấu hiệu test kiểm tra mình nghe rõ không ạ anh em nghe rõ không nghe rõ comment cho Dũng này nghe rõ cái ạ đấy kiểm tra sau khi kiểm tra gọi là test cung thì bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà xuất hiện và bùng nổ theo đà xuất hiện những thị trường chưa lên ngay đâu ạ sẽ có những cổ phiếu kiếm được tiền và sẽ có cổ phiếu gì ạ cổ phiếu sẽ không kiếm được tiền nên ở đây nó bí giờ bí mật nó bí mật là cổ phiếu nào kiếm được tiền và cổ phiếu nào không kiếm được tiền nên sẽ có nhiều nhà đầu tư bùng nổ theo đà mà cũng không kiếm được tiền đâu ạ có nhà đầu tư đi bùng nổ theo đà cũng không kiếm được tiền cơ nên cứ tưởng tưởng là thị trường hồi phục là kiếm được tiền nên cái vấn đề ở đây là không phải là cứ hồi phục kiếm được tiền mà chúng ta cần phải lựa chọn rõ cổ phiếu chẳng hạn hôm nay thì Dũng lựa chọn cổ phiếu gì ạ à? HTG nếu lựa chọn đấy thì câu chuyện ở đây là lựa chọn cổ phiếu đó để mọi người có thể thấy rằng là à, hôm nay lúc mà Dũng đang livestream thì Dũng đang có dự đoán nên gần như là cái phản ứng là nó hơi bị chậm so với một số anh em nhưng cái việc này tại sao hôm nay lại livestream ở cái thời điểm như vậy đấy các bạn nhìn thế hay tại sao cách đây khoảng hai hôm Dũng lại nói về HTG bởi vì nó có lý do của nó đấy thì nếu các bạn hiểu rõ là mọi thứ có thể dự đoán được trước đúng không hello mọi thứ có thể dự đoán được trước thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta chỉ mua cổ phiếu đầu ngành nếu là sử thị trường nó đang có ba cổ phiếu này thì tốt nhất những cổ phiếu khác ngành à, cùng ngành nhưng nó yếu hơn thoát tại vì mua nó rủi ro rất là nhiều à, rủi ro rất nhiều vậy à, dòng dẫn dắt thì hôm nay chúng ta chưa có thể nhìn rõ được chúng ta sẽ à, phân tích thêm một vài hôm nữa để chúng ta nhìn rõ hơn thế điều hôm nay Dũng chỉ muốn gửi đến anh chị em đấy là góc nhìn đó là gì ạ là thị trường đang có cái phiên này đó phiên này trong cái quá trình quá mua nhà qua bán các bạn nhớ nha cho Dũng các bạn comment là đây là một cái phiên xác nhận trong quá trình quá bán và chúng ta sẽ đợi test nữa còn những cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường đúng không đấy thì đấy là cái câu chuyện để chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta cần phải có kế hoạch như nào trước khi đầu tư thế thì bây giờ có nhiều bạn có hỏi là bây giờ có bán ra hay không thì những cổ phiếu yếu là trong đợt hồi phục này là phải bán yếu nhá những cổ phiếu yếu thì nếu nó là những cổ phiếu mà chạy sau nhất thì cứ hồi phục này là bán đã và chục bạn chỉ có mua cổ phiếu gì ạ mạnh nhất thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận thôi còn cổ phiếu yếu hơn thị trường các bạn không kiếm được đâu nên chính vì vậy thì bạn cần phải mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường nha mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy là cái, cái thông điệp Dũng chia sẻ còn hôm nay nó hồi phục thì gọi là hồi phục thôi còn chúng ta vẫn còn rất nhiều cái gì, câu chuyện của đợt hồi phục này nên các bạn hãy theo dõi kênh của Dũng để chúng ta sẽ nhìn nhận cái góc độ thị trường đây hôm nay Dũng chỉ biết rằng hồi phiên hồi phục đầu tiên thôi ạ và có một vài cổ phiếu là có thể mua sớm còn tuy nhiên thì hãy đợi xem là sau khi kiểm tra lại test lại thị trường còn tiếp tục lên nữa hay không thì lúc này chúng ta mới biết được nhưng ở đây Dũng muốn nhấn mạnh các bạn là đợt này những cái việc kéo xuống như thế này thì khả năng tạo đáy là cao nha khả năng tạo đáy là cao nhưng không phải cổ phiếu nào cũng lên nha không phải cổ phiếu nào lên và nếu bạn nào đầu tư hôm nay nếu các bạn nào mà đầu tư phái sinh thì Dũng tin chắc là theo các bạn được hay lỗ ạ nếu các bạn đầu tư phái sinh thì Dũng tin chắc là nhiều nhà đầu tư dính đòn bởi vì cứ suốt ngày sọt sọt là dính đòn nếu các bạn đầu tư phái sinh thì nếu trong phiên này mà cứ sử dụng sọt là chúng ta dính một cái à, đòn rất là đầu tư bao nhiêu năm đầu tư rất là lâu tưởng là kiếm được tiền nhưng rõ ràng là phái sinh mà nó rơi kéo lên như này thì làm sao ạ là đi luôn à, nếu bình thường mà chúng ta thấy là bởi vì những cái đợt đây là bao nhiêu bạn thấy là những cái đợt gì ạ à? khoảng trống này nếu các bạn nhìn thấy là phái sinh mà có khoảng trống này thì làm sao phái sinh mà có khoảng trống như này thì thường là chúng ta sẽ nó sẽ tạo ra một cái đợt kéo lên rất là lớn nên nếu bạn nào mà không biết đầu tư phái sinh mà đầu tư phái sinh thì chúng ta cần phải lưu ý điều này đấy mà hôm trước các bạn mà có hỏi rằng là à, khi mà Dũng đăng cái giao dịch hàng ngày vệ sinh thì một số bạn không vui bởi vì cứ nói về phái sinh thì Dũng không đăng nữa nhưng thực tế là gì ạ để các bạn biết rằng là nếu biết về chiến lược đầu tư vay sinh thì ngày nào chúng ta chẳng có tiền đúng không ngày nào chẳng có tiền bởi vì chúng ta chỉ cần là làm sao mỗi một ngày như Dũng thì mỗi một ngày làm sao chỉ có thu nhập khoảng độ 4 50 triệu thôi chứ không cần quá nhiều là mình cũng đầu tư dựa vào gì ạ à? dựa vào những cái cái cái mà kiểm soát năng lực của mình tại vì mình vừa giao dịch mình vừa hỗ trợ khách hàng mình vừa làm nhiều việc khác nên mình không thể nào tập trung quá nhiều vào phái sinh được nên mình chỉ có đầu tư dựa vào một cái giai đoạn nào đó để mình có thể có những cái góc nhìn tốt hơn về trường nên nếu các bạn thấy rằng là để đầu tư thành công thì chúng ta cần phải có thời gian để trau dồi kiến thức còn các bạn nào mà cứ tưởng là đầu tư phái sinh đây một phiên là hết luôn ạ Dũng tin chắc là chỉ một phiên thôi một phiên thôi để tất cả ông nào mà sọt là hôm nay đi hết luôn Đấy, ông nào sọt cái là hôm nay chỉ cần đi ăn sáng một chút thôi chỉ cần gì ạ ngồi nghe điện thoại một chút thôi là mất hết sạch luôn ạ à. bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này chỉ cần nghe điện thoại hoặc là không có lệnh cắt lót là trong một lúc là đi hết ạ à. thế thì phái sinh một số bạn những bạn là mở lớp như thực tế là bây giờ hiện tại Dũng có rất nhiều cái lớp như xuống dòng tiền hay là uh, à, VSA đầu tư như nhà vô địch hay là tới đây là chương trình năm đây nên gần như là thời gian thì nó không có thực ra là không đủ thời gian thế thì um, trước khi kết thúc phần này thì cái nhân ngày ngày sinh nhật của Dũng à, ngày sinh nhật của Dũng thì nó rơi vào đúng ngày 20 tháng 11 thế thì để tri ân với tất cả anh chị em các bạn thì Dũng có uh, có giảm giá cái những cái cái chương trình đó là gì ạ cái à, bí mật đầu tư chứng khoán là giảm giá đến 80 phần trăm và tuy nhiên thì sau khi các bạn tham gia cái khóa đó thì Dũng tặng cho bạn cái sách sách về VSA đây là sách về VSA đây là à, thực tế một số bạn thì có hỏi là bây giờ tôi mua rồi mua rồi đây Dũng sẽ nói mua rồi bây giờ tại sao lại bây giờ lại giảm giá tặng giá thì đây là cuốn sách của Dũng thực ra là đây cuốn sách này uh, Dũng uh, tặng kèm theo cái gì ạ cần theo cái cái cái đấy là chỉ là đây là một cái đợt uh, Dũng muốn tri ân các bạn thôi chứ không phải là có gì ạ nên một số bạn mua rồi thì các bạn có thể mua tặng ai đó hoặc là mua rồi thì chúng ta cũng uh, hiểu đơn giản là Dũng muốn tặng uh, cho các bạn nhân dịp này thôi chứ không không có tại vì uh, trong mỗi một cái năm thì chúng ta chỉ có một lần sinh nhật thôi đúng không nên cái việc mà Dũng muốn gửi đến tất cả các bạn uh, về về tri ân đã ủng hộ Dũng đồng hành Dũng trong suốt thời gian vừa qua thế thì cái cái chương trình này nó có đặc biệt như thế này khi các bạn đây là các bạn tham gia một cái chương trình như vậy à, hình như là cái khóa học đấy nó là 199 000 đồng tức là 200 000 đồng thôi ạ thì các bạn sẽ được tự tặng những cái khóa cái giá cái giáo trình này hiện tại là là 200 000 đồng à, cái giáo trình này viết ra biểu đồ là 200 000 đồng đấy đây là và khi mà các bạn uh, chắc phải mất một tháng thì các bạn mới nhận được tại vì nó cần phải in các bạn nhá cần phải in cần phải in ra thì các bạn mới nhận được thì sau khi mà in ra các bạn nhận được xong rồi thì có một cái phần nữa là Dũng sẽ dành hai buổi nha hai buổi chắc mất hai buổi hai buổi Dũng sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái cuốn sách này đấy hai buổi để các bạn đọc cuốn sách này chứ không tại vì các bạn mà mua sách về là các bạn không đọc được đâu nói thật như thế kiến thức là kiến thức của Dũng và cái sách này thì thực sự là Dũng muốn cho các bạn biết là thực sự mọi cái nó vận động như nào thì sau khi các bạn đọc sách này các bạn thấy là tại sao các bạn lại thấy là mọi thứ nó dễ như vậy mà chúng ta không biết được đấy là cái điều đầu tiên là uh, cũng lâu lắm rồi chưa bao có chương trình như này nên lần đầu tiên Dũng mới tổ chức cái chương trình như này nên có thể có một số các bạn vừa rồi mua được sách sau đó gì ạ à, đợi đặt mãi mới mua được sách nhưng ít nhất là bạn có sách sớm hơn mọi người nó cũng là tuyệt vời rồi đúng không ạ bạn có sách sớm hơn người còn nếu trong trường hợp bạn mua thì cái câu chuyện là chúng ta biết rằng là để uh, in ấn cái cuốn sách này mất rất nhiều thời gian à, tiếp theo là uh, một cái khóa học xu hướng dòng tiền thì cái khóa học này thực tế thì uh, cũng khoảng độ 2 năm trở lại đây là Dũng không có quá học offline nào cả chứ hai năm trở lại đây không có một cái khóa học offline nào cả bởi vì nó là uh, dịch bệnh nên thời điểm này vào khoảng giữa tháng 12 nha giữa tháng 12 tầm tầm khoảng giữa tháng 12 uh, từ 15 đến 20 đó cũng sẽ xem là một cái ngày nào để Dũng sẽ offline tức là có một cái chương trình offline thế thì cái khóa xung dòng tiền Dũng cũng ở nhân dịp này Dũng sẽ gì ạ chiết khấu chúng ta 50 phần trăm tức là một số các bạn học rồi Dũng biết là các bạn đăng ký học rồi nhưng đây chỉ là một cái chương trình đấy. và đặc biệt là bạn mua sau đó bạn bạn có thể giữ lại đấy và sau này đến một chương trình khác bạn học cũng không sao cả Dũng cho bạn bảo lưu để các bạn thấy là các bạn học rồi thì các bạn tiếp tục học cái đấy và sau đó thì mỗi một năm thì trong quá trình dạy là Dũng đều có những cái gì ạ đều có những cái gọi là những module mới đều có những cái để giúp các bạn thực chiến thực chiến được dễ dàng hơn ngoài ra thì các bạn cũng thấy rằng là các bạn được học qua video các bạn học tất cả video thứ hai Dũng sẽ dạy trực tiếp qua 5 buổi cộng với 3 buổi là các bạn thực hành bài tập và các bạn biết rằng là nếu các bạn nào đang học của Dũng rồi thì uh, khi mà thị trường bắt đầu vào sóng thì Dũng sẽ hướng dẫn các bạn để thực hành tại vì nếu mà đang đi xuống thì Dũng không thể hướng dẫn các bạn được nhưng các bạn thông cảm là khi mà thị trường nó đang giảm thì bảo các bạn thực hành thì rõ ràng là các bạn mua là các bạn lỗ rồi nên khi mà thị trường bắt đầu vào trend tăng thì Dũng bắt đầu hướng dẫn các bạn để các bạn mua đấy là cái cách thứ hai và đặc biệt là ở Hà Nội nhé các bạn nào gần Hà Nội còn xa quá thì các bạn phải có đi máy bay hoặc là có kế hoạch thì trong tháng 12 giữa tháng 12 thì chương trình đào tạo những chương trình đào tạo offline trực tiếp do Dũng đào tạo thì các bạn sẽ thấy rằng là à, chương trình này nó tuyệt vời như nào hai ngày đấy thì, thì với cái khoa học súng dòng tiền trong đợt này nhá Dũng chỉ trong đợt này thôi còn đợt sau bạn đăng ký là nó sẽ cao giá nó không như lại nữa để các bạn thông cảm tại vì ở đây các bạn thấy là à, Dũng muốn để tri ân trong đợt này thôi còn đợt sau thì sẽ không có nữa thế một số bạn mà tôi đã học rồi thì sao à, bạn học rồi thì bạn à, nếu bạn nào đã học xuống dòng tiền trước rồi thì bạn có thể là gia hạn cho đợt sau và tại vì đợt này là đợt mà Dũng muốn tri ân mà giảm cái mức giá rất là sâu để giúp cho các bạn đặc biệt là những bạn nào à, muốn không có nhiều điều kiện nha đi không điều kiện học tập thì các bạn học à, tuy nhiên thì sau khi bạn đăng, ký đầy đủ thì có lẽ là sau 20 tháng 1 Dũng sẽ có một vài bạn tức là một vài nhân viên của Dung sẽ hỗ trợ các bạn nha, hỗ trợ các bạn để các bạn à, có cái cách học tức là bạn sẽ được học hỗ trợ trong những các bạn vào buổi tối để các bạn học uh, thực hành cho nó tốt hơn thì đấy là một cái phần mà ờ, tại vì có nhiều bạn hỏi và cũng thắc mắc về câu chuyện này thế thì ở đây các bạn thấy là các bạn đăng ký các bạn có khóa học rồi thì các bạn uh, có thể đăng ký để tặng ai khác tại vì đây là chương trình tri ân nên nó không không phải là các bạn hôm qua thì giá nó khác hôm nay là khác mà đây nó chỉ là cái ngày sinh nhật của Dũng Dũng muốn uh, tri ân các bạn thôi à, một lần nữa xin uh, cảm ơn tất cả các bạn đã gì ạ à, là theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng luôn mong muốn rằng là hãy tìm ra những cái gì ạ cái, cái chiến lược đầu tư tốt nhất cho quý vị bạn mong rằng các bạn hãy đặt à, đặt đặt những câu hỏi ở bên dưới để Dũng có thể phụng sự hỗ trợ cho chúng ta đặc biệt trong những giai đoạn như này và cũng điều tổng kết hôm nay thì ở à, thị trường Dũng không biết là như nào có thể ngày mai nó nó giảm có thể ngày kia nó sẽ giảm tiếp tuy nhiên thì gì ạ với góc nhìn trong đầu tư dài hạn trong lâu năm hơn 10 năm kinh nghiệm rồi Đấy, mười, mười, năm nay có lẽ là 14 năm rồi hơn 14 năm rồi thì cái việc mà để dự đoán được cái thị trường có khả năng tạo đáy trong đợt này thì cái xác suất nó lên đến khoảng 60 phần trăm rồi 6 đến 10 phần trăm rồi cái tỷ lệ tạo đáy nhá nhưng ngày mai ngày kia có thể nó sẽ bị gãy hoặc là nó gãy sâu hơn đáy những cái vùng này là vùng rất, khả năng an toàn rất là cao nhá vùng này khả năng an toàn là rất là cao tuy nhiên các bạn tuyệt đối không mua nếu các bạn không hiểu rõ nha tuyệt đối uh, không mua nếu các bạn uh, hiểu rõ về về về cái cái vận động của nó mà các bạn cần phải hiểu rõ về cái cái cái cái chúng ta là chiến lược quy trình như nào thì trong đợt này các bạn hãy đăng ký kênh của Dũng để Dũng sẽ giúp cho bạn từng bước các chiến lược để đầu tư đặc biệt là ở ờ, trong thời gian tới thì Dũng sẽ hướng dẫn các bạn chiến lược đầu tư tăng trưởng như nào thì ờ, các bạn sẽ đăng sẽ hiểu rằng là nếu bạn đầu tư tăng trưởng bạn đầu tư như nào bạn đầu tư giá trị bạn đầu tư ra sao bạn đầu tư lướt sau bạn đầu tư như nào và tất cả cái điều này sẽ được public public ạ nếu bạn là không có điều kiện học hành thì bạn theo dõi kênh là bạn có thể có đủ tiền để học nhưng tuy nhiên là bạn phải làm theo còn bây giờ làm làm một đằng nói một đằng làm một nẻo thì rõ ràng là Dũng tin chắc là không có kết quả đâu nên nếu mà bình thường các bạn nghe Dũng nói rằng là một năm kiếm được 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận kể cả thị trường giảm đúng không thì cái việc này với Dũng là nó thì nó là nó nằm trong tầm tay và nó thừa trên đấy tại vì các bạn biết rằng là Dũng đầu tư ở phái sinh mà đúng không đầu tư vào phái sinh tuy nhiên thì không phải nói về phái sinh mà kể đầu tư cổ phiếu thì các bạn thấy là những cổ phiếu mà Dũng tham gia đúng không các bạn đều nhìn thấy là tỷ lệ thành công rất là cao và tỷ lệ thua lỗ và nếu thua lỗ là Dũng đều chia sẻ là Dũng bán ra Dũng không để lại nếu mà đã thua lỗ khoảng bốn phần trăm là bán luôn được và tám phần trăm là thoát hết ra và chính vì vậy thì đấy chính là kỷ luật đấy là kỷ luật trong đầu tư à, một lần nữa xin cảm ơn và hãy quan tâm à, Dũng sẽ từ hôm nay Dũng sẽ gì ạ à, tiếp tục uh, chia sẻ đến hết ngày 20 tháng 11 thì thôi còn khi mà kết thúc 20 tháng 11 thì toàn bộ cái chương trình về sách tại vì sách này gần như là uh, khi mà gửi tặng các bạn nó tức là cái, cái chi phí giá thành nó rất là cao nên đây là một cái giai đoạn tri ân thôi ạ để dành các bạn một lần nữa xin cảm ơn và chúc bạn uh, thành công xin cảm ơn ạ nhớ đăng ký kênh của Dũng nữa các bạn nhớ đăng ký kênh của Dũng để dùng sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video tiếp theo xin cảm ơn